Hôm nay là ngày 24 Tết Mua ít thịt quay và bánh mì để vô cúng mã ông bà ngoại Đây là đường Bùi Công Trừng à, Tới đây là cầu Bà Năm đi ờ, con quay là đoạn đường này để các ờ, con cháu ờ, sau này biết đường vào mã của ông bà ngoại ông bà nội qua cầu bà năm chạy khoảng 500m là tới ngã tư đất Thánh tới ngã tư là quẹo phải liền chạy à, thêm 100 m là quẹo phải vô 50 m là tới đám cỏ là tới mã của ông bà ngoại đây vị trí chỗ này cỏ mọc rất là nhiều tới nhưng mấy cậu ờ, mấy gì đã tới sớm hơn mình cái này là 7 giờ 15 nha dạ, cỏ mọc rất là nhiều đường đi vô cỏ rất là nhiều vô thì mấy cậu mấy gì cũng đã dọn cỏ gần xong hết cậu tám cũng đang mua ít đồ vô cúng nè mã của ông bà ngoại mã của ông à, Di con gì Út dạ. nè cậu Út xung quanh cỏ rất là nhiều toàn bộ đây là khu khổ mộ của à, dòng họ võ xung quanh cũng là mộ cũng à, bà con không à số người ta tới sớm ta dọn số bên đây thì chưa tới cỏ còn mọc rất là cao cái bên mã con gì có bụi tre rất là lớn đây dượng năm chị năm cũng đã đến đến dạ, mình hả dượng năm chị năm <laughs> cậu tám thì đang bài à, cái miếng bạc ra để à, chảy đồ ra cúng à cái này chị năm vô khó dữ à chị năm hết hết à chị năm và phía sau là dì tư Đây là dĩa út Áo xanh xanh là dĩa út Mang bánh mã ông nội chưa? Chưa Cứ uh, mỗi năm tới ngày 24 Tết uh, Lúc sáng uh, Con cháu hay là mấy gì, mấy cô, cậu gì Rảnh thì mình tới uh, dọn vệ sinh mã cho ông bà ngoại tự leo qua lại dễ hơn gì tư đây gì tư leo qua đi này cỏ bít hết rồi dì tư cũng mua một ít áo với à, áo để cúng cho ông bà ngoại toàn bộ à, khu cổ mộ của dòng họ võ đây bà ngoại Nguyễn Thị Ba Vinh không đau sao mà, mà không thấy dấu Vinh Hả? Còn mã bên đây là mã của ông Quại Bây giờ bài ra chuẩn bị cúng Dọn vệ sinh xong hết rồi Ủa có ly đó đưa cho nó uống Dạ có cô đập Sao phá biểu chứ sao Bạn không cây bạn không trình cây không? để cho nó tươi tươi gì nó không rụng để cái đó đi để trên chút nữa dài dữ vậy dạo đầu cô dạo rồi dạo rồi Ờ, ba đi nước hả? Ờ, ba đi nước hả? đó ly rượu đó ly rượu ly đó đó

ella. nhỏ trên ờ, trường đâu rồi có trường đâu rồi ơi em có chục lẻ mà ừ. tỷ nha cái kiếm tỷ nha bây giờ tôi có 5 tỷ nha em 4 tỷ luôn 8 tỷ luôn nè cho anh năm hai năm mình hợp em quay nay có 26 kg này nè rẻ rồi nè heo, heo đùi nó có nhiêu có 75 80 ngàn cái đùi thấy em chạy xuống đi chợ đó heo đó chèo ngay góc qua ra ngay trụ á trụ nó lúc nào cũng cứng hơn đây chứ đâu nữa Hãy subscribe ai ai ai Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hồi đó là, là vô lao rồi hỏi vợ cũng nhậu cũng nhậu không của ai của ai lấy lao biết rồi chúng vô qua cửa khẩu hãy quen làm miếng miếng nó hỏi mua nhà nó không nó bán <laughs> có chưa lợi từ nãy giờ mà nghe nghe nói mua mua nhà nhà của bà năm gao rồi rồi gì ở chưa ai, ở hả còn nào hả biết cái nhà đó góc ghét rồi mua tỷ hai cũng chẳng được mà nhà rẻ chính đẹp lắm mà thấy cửa đồ xong ờ, đi ngang ở hoài rồi à, cứ ờ, vài bữa chạy ngang mới cho thèm ngang thấy gần thấy tường đẹp đẹp theo chứ chị gì mới dọn về à. có ở rồi bảo hả thì á thì thì ai ai biết tưởng tưởng tưởng nhỏ nào chứ ai biết mướn đó em lấy mướn ra biết rồi cái gì ấy mốt ờ, ấy thấy hình như một bữa hình như có xuống nhà thì chín chơi nữa mà còn hai chén rồi cô ơi hả mỗi chén hả chén ở đâu vậy chén uh, nhà chính đem đi mà mà mà mà con cái chính nó dở rồi biết vậy tao ta mua đó nó lên mốt nó lên nó ở nó cũng được nhà rẻ có trời đủ ăn mã khoảng chung đó nè nè nè nè nè ừ đó đó ừ. Rồi Nam, Nam ngồi đây Nam. Rồi. Chốt ngồi đây ngồi đây nó khó tội ai dùng nó dùng ai chú vô đây chú mày nói chung chú dạ dạ ừ, em gung Kiểu à, kiểu này luôn hả? Sao xích đi dịch qua, ủa không có hết trơn. Có đầy đủ à, thấy Có, có mà chào cỏ giữ phần vậy. Trời ơi mã ba còn vô. Thấy chào cái nào đó đi vậy á. Ờ. Nó hơi làm một nóng kìa. Biết ờ à, có mà kìa, sớm. <laughs> đi vô à, ờ, rồi mà bắt đầu chín á ờ hai điểm thôi chứ khỏi dọn nổi à, hai tên bắt đầu tháng mười mới thịt à, mày đi sớm quá rồi Hôm qua tao kêu mày đi mày vợ mày nói ừ. anh Minh anh chở hùng nước đi rồi <laughs> ghét cái đồ đụng mày nói chuyện không thành vô mấy bữa đường làm vô lấy nước trà nữa chờ dưới chờ nhóm nhóm chờ cũng đi làm vậy nè có mua thiếu chai rồi đường có tiền ờ. mua ờ. cái gì cũng có Ờ. đó à, tao điện á em muốn đi được không đi được con giữ gỗ với cái canh đó con